Uh, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube Máy Công Cụ Phúc Thắng Hôm nay thì Máy Công Cụ Phúc Thắng uh, giới thiệu với anh em một con máy phay Dòng này dòng phay khoan mọi người nhá Hiệu Okuma Howa Model của nó là STM2R Con này thì là Máy Công Phúc Thắng đã bán cũng khá là nhiều ờ, con máy dòng này rồi Nước sơn của nó là màu xanh lá rất là sang máy mọi người nhá Đây là phần băng của máy này băng của máy rất là sáng băng trục Z vẫn còn vẩy nhá máy xuất xứ Nhật Bản điện áp zin của Nhật 3 pha 200 đây hiệu Okuma Howa này nước sơn rất là sang nhá. con này là sản xuất năm 1982 mọi người nhé tháng 7 năm 1982 đối với các cái dòng máy phay thì là máy phay cơ thì là 582 là một năm cũng ờ, uh, tương đối rồi kích thước bàn của con này là à, trục Y của nó là 310 trục X là 1350 thước quang hai chiều này thước quang Sony rất là nét nhé vẫn còn sống con này là tự động trục X X là ờ, sẽ có cần có cần tự động đây này à, Y thì mọi người phải quay tay nhé con này Y phải quay tay này quay tay nhưng mà rất là nhẹ nhé đây cần quay tay của Y này và Z Z thì anh em có thể ấn nút ở đây nhá đây là nút uh, nút tốc của Z này đó khá là nhàn con này là tốc độ của nó là đây là thông số tốc độ của nó nhá tốc độ cao nhất của nó là 3.600 vòng trên phút này và động cơ này động cơ vô cấp nhé anh em có thể đang ờ, đang chạy cũng điều chỉnh được tốc độ nhé bằng ờ, quay cần này dòng này đặc biệt là động cơ đang chạy anh em vẫn có thể thay đổi tốc độ được Đấy, sau đây thì em sẽ chạy thử cho mọi người xem con này thì bơm nước đầy đủ mọi người nhé đây cần điều khiển này nước quang này sau em sẽ chạy tự động cho mọi người xem đấy đây là trên là cần điều khiển của nó sẽ có nút nguồn là một này đấy nút sẽ bàn cần tốc Z này cho tốc Z lên xuống em quay sát đây mới nghe tiếng được đây nút nguồn này nguồn on này à, tốc lên xuống của Z này đây là bật bơm nước này đó bơm nước vẫn nghe có tiếng kêu mọi người nhé còn bơm nước vẫn sống này à, đây là chạy bàn sau đây em sẽ chạy bàn cho mọi người xem nha đây tự động bản x này bản x đang chạy tự động này thước quang vẫn ờ, chạy mọi người nhá Đấy, anh em có nhìn thấy thước quang đang, đang chạy này thước quang chú x đang chạy này quay mặt y nhá mặt y thước quang cũng đang chạy này Đấy. thước quang sống hai chiều mọi người nhé mặt z này z uh, lên xuống này băng trục Z của nó thì vẫn còn vảy cá kìa anh em có nhìn thấy đây băng vẫn rất là đẹp ok sau đây thì em sẽ chạy đầu cho mọi người xem con này nó khá là cao đây là đang chạy đầu này anh em có thể thấy được tốc độ không? Tốc độ cao này. LH em đang chạy ở bảng L nhé nó còn có thể là đổi lên bảng H được giật lên ngược lại là phanh mọi người nhé đây anh em chạy này giật giật, giật, giật các ngược lại phanh luôn này đây bảng H thì anh em đổi bên này bên này nó có bảng L và H này anh em có thể đổi đây đấy đây là đổi lên bảng hát này đây là sẽ bảng hát mọi người nhé tốc độ đang chạy là tốc độ 1900 1900 vòng trên phút nhưng mà rất là êm nhá đây là cần để điều khiển là tự động đầu khoan xuống và tự động ờ, đầu khoan lên đây là đang chạy tự động nhé đang chạy tự động khoan xuống này anh em có thể nhìn thấy này đang chạy tự động khoan xuống này Máy hiện tại đang ở tại cơ sở của máy gỗ Phúc Thắng tại km 9 quốc lộ 3 đồng quán Cổ Loa Đông Anh Hà Nội. Hotline là 0964 306 068. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em nhé qua số hotline 0964 306 068 hoặc có thể để lại bình luận để lại số điện thoại ở dưới video này và bên em sẽ có người liên hệ để trực tiếp lại nhé Đợt này là gần uh, Tết rồi nên là giá máy cũng khá là ổn nên anh em uh, có nhu cầu mua máy thì có thể liên hệ với em ờ, tại thời điểm này để được giá tốt nhé khoan rút khoan lên rồi máy chạy rất là êm cái dòng STR 2M STM 2R này là bên ờ, máy quốc thắng đã bán khá là nhiều rồi cái dòng này em ờ, dùng phản hồi lại ờ, chất lượng của nó cũng rất là tốt thường tiện đây là khóa đầu nhá anh em không muốn cho cái đầu này nó quan lên quan xuống em khóa cái này lại nhà đầu sẽ nằm chết luôn cước khoan của con này là được 130 nhé đây là cữ khoan này đây là cữ khoan và đây là thước khoan này thước khoan của nó là được 130 rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người thì mọi người em xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0964 306 068 xin cảm ơn tất cả mọi người